Xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về máy giặt Sandier à, Đây là chiếc máy giặt Sandier chân mềm 20 cân mới ở bên xưởng bảo dưỡng này Đó, máy vừa bảo dưỡng xong sau đây mình sẽ quay và giới thiệu với các bạn về máy giặt Sandier 20 cân nhé Để mình bóc cái là vừa vào dưỡng xong à, đây là máy giặt 20 cân của hãng Sanyo à, với công suất 20 cân thì sẽ giặt cho chúng ta từ 2 đến 3 chiếc chăn trên một mẻ và thể tích lồng của nó là trên 200 lít và với chiếc máy Sanyo này thì nó đang sử dụng là bên SK300 rất là dễ điều khiển dễ thao tác và có độ bền rất tốt rất phù hợp với khí hậu à, nhiệt đới nóng ẩm gió mùa như ở Việt Nam à, hiện bản thân chiếc máy này thì đang cấp hóa chất bằng à, bơm cấp hóa chất tự động Đó. và mặt trước của máy thiết kế hoàn toàn bằng inox để đảm bảo cái độ bền à, cái thẩm mỹ mặt trước không bao giờ bị à, hoen à, gì hay là sùi xốp bề mặt à, cái cánh cửa lồng máy của Sanyo đó các bạn thấy đây cái cửa của nó rất là thuận tiện khá là rộng trong cho trường hợp chúng ta cho đồ vào hay lấy đồ ra và đặc biệt là khóa cửa khóa cửa là khóa bằng cơ bằng cơ đơn giản và thuận tiện cho đồ bền rất là tốt đó à, những cái dòng máy của Nhật thì thiết kế rất là đơn giản và hiệu quả đó và nếu như quá điện thì đôi khi là nó sẽ phức tạp hơn nhất là trong những trường hợp là mất điện chẳng hạn nhưng khóa cơ thì nó sẽ thuận tiện hơn nhiều Đó. và Sunnier thì sẽ có hai kiểu dáng một là kiểu dáng mặt đứng và hai là kiểu dáng mặt nghiêng thì những cái model mặt nghiêng này cho chúng ta có cái cảm giác là thiết kế nó mới lạ cộng với à, cái lồng của nó nó cũng sẽ được nghiêng nó được nghiêng thì khi mà máy rũ đồ ấy sẽ cho cái lực xối nước rất là mạnh nên là đồ rất là sạch Đó. và ở bên trong lồng này thì lỗ lồng thiết kế đột côn rất là tinh xảo và đảm bảo rằng đồ chúng ta giặt vò trong chiếc lồng này rất là an toàn không bị xây sát ảnh hưởng đến chất lượng của đồ tại Việt Nam những model máy giặt phổ biến của sanier à, mà được khách hàng ưa chuộng uh, sử dụng như là những model sanier 14, sanier 17, 18, 20, 22, 27 kg đó là mức công suất mà những khách hàng bắt đầu đầu tư một cửa hàng giặt là à, đầu tư là rất là phổ biến đó và sanier thì cái giảm công suất của của hãng thì rất là đa dạng phong phú mức công suất nhỏ cũng có trung cũng có và lớn cũng có từ 10 cân 12 cân 15 cân và ở mức phổ biến như tôi vừa nói đó là 17 18 20 22 27 và thậm chí là những mức công suất 30 cân trên 30 cân đó. À, trong à, một cửa hàng giặt là chúng ta sẽ cần hai thiết bị chính đó là một cái máy giặt công nghiệp và một cái máy sấy công nghiệp và cái máy giặt công nghiệp nó có cái vai trò quan trọng nhất bởi vì nó là thiết bị à, làm việc nặng có cái giá trị đầu tư lớn nhất trong một cửa hàng giặt làm à, với chiếc máy giặt 20 cân này thì trên thị trường giá của nó là bao nhiêu à, thứ nhất là máy giặt 20 cân tuyển chọn thì có mức giá khoảng trên 100 triệu trên 100 triệu À, một chiếc còn đối với những máy giặt Nhật Bản thông thường thì sẽ có cái giá khoảng 100 triệu trở xuống đó thì khi chúng ta lựa chọn mua máy giặt công nghiệp của Nhật thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái chất lượng thực tế của máy đó và chúng ta đánh giá chất lượng và sẽ có những cái giá cụ thể cho từng chiếc máy khác nhau tức là có thể là có 10 chiếc máy sang như 20 cân 10 mức giá khác nhau chứ không giống nhau giống như là máy mới đúng không ạ và ngoài hãng Sanier thì đơn vị chúng tôi cung cấp rất nhiều hãng máy giặt khác ví dụ máy giặt công nghiệp Hàn Quốc máy giặt công nghiệp châu Âu máy giặt công nghiệp của Nhật như là Yamamoto, Tusi, Inamoto, Nipper, Electrolux vân vân. À, quý vị và các bạn nếu cần tư vấn tham khảo về thiết bị giặt là công nghiệp thì liên hệ với đơn vị chúng tôi qua hotline 0963 155 622 à, Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những à, video clip tiếp theo